Hello anh em, à, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Website à, Hôm nay Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách à, để à, bạn à, rút tiền à, BTC từ bên à, à cái à, web à, hai cấp cha về à, sàn Binance ha. Thì à, à, rồi bây giờ mình vào luôn ha. Thì à, đầu tiên á, hiện tại là trên cái bảng điều khiển của hai cấp cha mình hiện tại mình có 11,17 đô thì à, bây giờ mình à, thực hiện rút tiền như như sau đầu tiên nó mình vào trong cái mục là yêu cầu thanh toán này các bạn rồi ở trong cái mục yêu cầu thanh toán này á thì à, mình rút nó là dưới dạng tiền BTC ha thì BTC thì ở đây á mình nhập số tiền ở đây á là cái à, địa chỉ à, ví BTC này của mình hồi trước là mình à, đặt như thế này nhưng mà bây giờ mình muốn chuyển cái số tiền này về sàn Binance cho nên là mình muốn đổi cái dữ, liệu cái địa chỉ ví này thì bây giờ các bạn vào qua bên cái sàn Binance này lấy địa chỉ lấy địa chỉ ví Bitcoin đó rồi các bạn chuyển vào ha thì các bạn à, lấy cái địa chỉ như sau qua bên sàn Binance các bạn vào cái mục ví tổng quan tổng quan về ví này rồi rồi à, sau khi mà các bạn à, vào cái mục tổng quan này xong á thì mình sẽ nạp tiền nó đây có nó rất là nhiều ví ví à, ví này các loại ví như thế này thì à, các bạn à, chọn vào cái ví là Fiat and Spot các bạn sẽ nạp tiền vào cái ví này ha thì trong cái ví Fiat and Spot này á nó các bạn nhấn vào mục nạp rồi nhấn vào mục nạp xong rồi chọn cái đồng coin mà bạn muốn nạp từ bên à, hai cáp trá ở đây là trong trường hợp này là BTC rồi chọn cái mạng lưới mà bạn muốn chuyển đi thì BTC thì mình chọn mạng lưới BTC ha chẳng mạng mạng lưới Bitcoin rồi cái đồng coin như thế này ha BTC mạng lưới BTC địa chỉ nó cho mình một cái địa chỉ à, ví ở bên sàn Binance ví BTC là như thế này rồi mình copy copy ha rồi sao chép cái địa chỉ này này sao chép sau đó các bạn qua bên cái à, hai cấp cha, các bạn nhấn vào mục thay đổi ví này rồi thay đổi ví ha phương thức thanh toán như thế này thì mình ở đây mình rút là mình rút bitcoin rồi ví điện tử là mình tích là ví điện tử là bitcoin ha xong rồi vui lòng nhập ví bitcoin của bạn rồi xong rồi các bạn rồi con đang quay video ờ, ok bây giờ các bạn à, quay lại ha à, bây giờ à, các bạn à, nhập cái địa chỉ à, này vào xong ha các bạn nhập cái địa chỉ bitcoin vào trong cái này sau khi mà nhập vào xong á kiểm tra lại xem thử đúng chưa à, cuối là 2 vv này 1 q 9 này rồi các bạn 2 vv 1 q 9 ok rồi xong rồi bây giờ các bạn nhấn là lưu đó lưu nhưng mà ở đây nó dịch sai ha rồi các bạn nhấn lưu gửi lại sau 10 phút thông báo việc thay đổi ví thanh toán đã được gửi đến à, email như thế này hoàn tất quy trình thay đổi hãy nhấp vào liên kết trong thư bây giờ mình vào thư ha rồi các bạn vào một cái mail này rồi rồi các bạn qua cái à, Gmail mà người ta chỉ định đó ok à, nó chỉ định là mình vào cái uh, Gmail này đúng không Gmail này rồi ok chưa thấy nó gửi về à? rồi à, đây rồi ok nó nằm ở trong thư mục rác nha các bạn rồi các bạn à, vào cái địa chỉ uh, mail mà người ta chỉ định đó này địa chỉ mail mà người ta chỉ định nè nó gửi về rồi xong rồi các bạn vào mail đó thì à, nó không có vào một cấp mục thư chính mà nó vào một thư rác còn vào thư mục rác này, này hai cấp tra com này đề nghị thay đổi cái địa chỉ ví ok rồi mình dịch cho các bạn dễ hiểu ha Ok, nó như thế này. Bạn phải yêu cầu thay đổi phí để thanh toán. Phí mới là như thế này. Rồi xác nhận thay đổi. Nhấn vào đây. Ok, nhấn vào. Rồi, sau khi nhấn vào xong thì các bạn thấy là cái địa chỉ mới này dữ liệu ví là là nó update mới rồi này. 2V về lớn là 1Q92 2V về lớn ok ha. Rồi xong. Cái này xong rồi thì à, tắt cái này đi ha cho nó dễ nhìn ha tắt để cho nó dễ nhìn rồi như vậy là cái à, địa chỉ ví mình đã update xong rồi ha lấy cái địa chỉ ví này dán vào bên cái địa chỉ ví địa chỉ ví BTC này nè ở bên sàn đây là địa chỉ nhận BTC ở bên sàn Binance các bạn copy cái này các bạn bỏ vào cái mục bỏ vào cái mục khai báo cho người ta cái địa chỉ ví BTC nhận ở bên hai cấp cha sau khi xong thì các bạn nhập cái số tiền mà mình muốn rút vào ví dụ như là ở đây trong trường hợp này là 11,17 mình copy xong rồi mình dán vào đây ok chưa các bạn rồi thì việc của mình bây giờ là gì nhấn yêu cầu thanh toán thôi à, yêu cầu thanh toán à. rồi nhấn yêu cầu thanh toán yêu cầu thanh toán đã được tạo thành công rồi đây là đang chờ ha đây là cái tình trạng là đang chờ đây cái sàn này nó cái à, web hai cấp cha này nó uy tín đó các bạn à, mình làm từ 2018 giờ là chưa bao giờ mà mình rút tiền mà không được hết đó họ luôn luôn trả tiền cho mình ở đây trong cái trường hợp này mình rút ra cũng tương đối nhiều ha đây những cái hồi lần trước nè đó. đó như vậy rồi bây giờ là mình chờ thôi chờ tình trạng thanh toán rồi thông thường á, là mình thấy là cứ sau một ngày thì tiền nó mới về nó về ví à, sàn Binance ha rồi rồi ok à, giờ các bạn thấy này là cái à, cái à, mục mà pending á, bây giờ nó chuyển thành là trả tiền rồi này như vậy là số à, 11 11,17 đô là được à, chuyển về ví rồi ha là bên à, sàn à, Ờ, hai cấp cha họ đã thanh toán cho mình rồi ha rồi à, bây giờ để kiểm tra lại ha thì mình vào cái mục bảng điều khiển này. thì các bạn thấy ở cái mục mà cân đó cái cái mục số dư đó, là hiện tại là còn 0,24 à, đô như vậy có nghĩa là cái số tiền 11,17 đô đó là đã được à, thanh toán rồi ha thì à, bây giờ mình à, chuyển qua cái à, sàn Binance mình kiểm tra thử thì ở đây các bạn vào cái mục ví này xong rồi các bạn vào cái mục là tổng quan ví rồi à, sau khi vào mục tổng quan ví thì khi mà các bạn chuyển tiền từ bên hai cấp cha, các bạn chuyển về sàn Binance thì nó sẽ về cái ví là Fiat and Spot ha. Thì các bạn vào cái mục là uh, Fiat and Spot rồi ở trong cái mục Fiat and Sport này các bạn vào cái mục là lịch à, sử thay đổi số dư đó à, thì ở đây các bạn thấy này à, vào ngày 20 à, 2 giờ ngày 24 tháng 8 là có à, chuyển tiền vào trong cái ví spot này cái à, số BTC là 070051 đúng không đó đây nhấn vào đây kiểm tra thì nó chuyển vào lúc 2 à, giờ 6 ngày 24 tháng 8 này số lượng tiền mà chuyển từ bên hai cấp tra qua là cái lượng tiền là như này 0,005 đó. các bạn copy cái này này kiểm tra lại coi cỡ 11,10 à, 11,17 à, à, đô đúng không đây xem lịch sử thanh toán này à, ờ, này coi lại ha vô cái mục yêu cầu thanh toán rồi các bạn à, kiểm tra lại là ngày đó ngày rút là 23 tháng 8 rồi nó số lượng 11,17 thì qua đây kiểm tra là tới ngày 24 tháng 8 lúc 2 giờ 6 tức là một ngày sau là người ta đã chuyển à, về thành công rồi ha và rút ra cái số lượng là như thế này các bạn à, mình sẽ quy đổi cái số à, BTC qua bên đô cho các bạn coi thử xem có đúng là như vậy không ha thì ở đây mình có làm sẵn luôn thì à, quy đổi nó là khoảng 10,45 đô thì à, à, cách đây nó cũng 4 5 ngày rồi các bạn thì như vậy là nó cũng chính xác ha thì 11,17 đô đó thì bây giờ hiện tại là giá BTC là đang giảm mạnh thành thử ra là nó còn lại là 10,4 đô thì như vậy là tiền đã về ví rồi các bạn ha rồi thì các cái video sau á mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để à, các bạn sử dụng cái sàn Binance này à, và bữa sau mình sẽ à, làm một cái chuỗi à, hướng dẫn các bạn sử dụng cái sàn Binance này cách cách nạp tiền à, vừa rồi mình hướng dẫn các bạn cách chuyển tiền từ bên hai cấp cha sang Binance á. chính là cái cũng là một cái cách nạp tiền luôn vừa sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình có thể giao dịch trên cái sàn Binance như thế nào ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng à, nếu thấy à, video hữu ích thì hãy à, like share hoặc subscribe để nhận được những à, video mới nhất từ Hưng nhé rồi cảm ơn các bạn